lúa mẩy quá nhỉ mà mưa như thế nhưng mà không bị mọc mầm đâu bác ạ không bị mọc mầm đâu thầy ơi mời thầy ra đây ạ thầy ơi chào bà con ngày hôm nay à, chúng tôi à, có đến chùa Hoàng Bà ở thôn Trung xã Khánh Nợ huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình để chiêm bái Phật và cũng uh, quay nhân thể là quay một cái ruộng lúa của thầy Thích Lữ uh, Diệu Tâm uh, là trụ trì của chùa uh, thôn Hoàng Bà. chùa Hoàng Bà thôn Trung xã Khánh Nợ huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình và ở đây là với diện tích tổng số là 3 sào và đây là thưa thầy là giống lúa gì ạ? Lúa TH8. TH8 TH8 Vâng TH8. Ở đây ờ, trong cái thời tiết hôm nay ngày âm lịch là ngày 14 tháng 9 năm 2022 Và ngày dương lịch là ngày ờ, Hôm nay là ngày ờ, dương lịch là ngày 10 mùng 10 à? Mùng 9. Mùng 9 tháng 10 năm 2022 và trên diện tích lúa H à, T8 T28 T28 TH8 TH8 dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang trong vụ à, mùa của năm 2022. À, vâng, à, Lâm Mô A Di Đà Phật ạ. Con à, xin thầy à, Bạch thầy cho biết là cái dụng lúa này thì một xào thầy đã ứng dụng cái phân bón Sinic Tân Phát như nào ạ? Là một à, theo như là bên à, phân Sinic nha. Bây giờ cho biết thì là một xào một xào là một gói xin nghĩ 5 cân vâng đây một xào mà gói này 5 cân là trước khi làm mà lúa xong làm tức là cấy, làm, làm đất à, xong làm đất ừ. xong đấy làm đất xong cày bừa xong là bắt đầu cái cấy ấy, thì nhà chùa sẽ sắp đều cứ mỗi một xào là một gói này một gói 5 cân này ừ, ba vâng. xào ba cân ba gói ba xào ba gói này rồi vâng Thế và cứ đến lúc xào một gói. Vâng, đến lúc cái lúc mà thúc một thì thầy bón thế nào? Thúc một thì đấy cứ bón bắt đầu đầu tiên đấy vâng thì là một xào cấy khi nó nú nó xanh lên vâng nhà chùa bón thêm mỗi xào ba cân đạm ba cân đạm ừ, vâng. thế đây là lần thứ hai đấy và và silic thì thầy có bón thêm không ạ không à bón hai cân hai cân ừ, hai tức cân. là hai cân hai cân cân một xào vâng thế và đến cái thúc mà đón đồng thì thầy bón thế nào đón đồng thì à, đón à, hai cân kali hình như hai cân kali như này ba cân silic ba cân silic thế một là vâng vị chi là một xào là 10 cân 10 cân silic À, ba cân đạm và hai cân, cân kali. Rồi. Ngoài ra thầy có bón thêm cái gì không ạ? Không. Vâng. Và bây giờ đã đến lúc chuẩn bị thu hoạch rồi. Đấy, lúa này là bây giờ là gặt được rồi đây này. Nhưng mà vì là ờ, khí thời tiết miền Bắc là mưa, mưa khoảng độ cả tháng này rồi thầy nhỉ? Mưa nửa tháng, nửa tháng liền luôn. Nửa tháng, tháng liền, không có dừng một ngày <laughs> nào. Cho nên là lúa này bây giờ là chín rồi mà vẫn chưa được thu. Thì bây giờ sau khi mà đã dùng phân silic có kết quả như này thì ờ, vâng ờ, thưa bác ạ bác đánh giá là cái lúa dùng phân Zinix này bác nhận xét nó như nào ừ, theo tôi nhận xét thì ờ, lúa phân bón này thì phải tới từ hai tạ rưỡi đến hai tạ bảy về năng suất đấy à. vâng là năng suất ừ, lúa khô đấy chị ạ vâng lúa khô ạ vâng từ tức là bác dự đoán là năng suất từ hai tạ rưỡi trên đến hai tạ bảy trên một sào bắc bộ vâng. 360 mét vuông vâng vâng và bác thấy ở đây tình hình sâu bệnh thế nào ạ nói chung là cái cái lúa này là và với cái phân này là đỡ sâu bệnh không sâu bệnh vâng, vâng không phải phun thuốc sâu gì vâng dạ. và đây ờ, có thể mình nhìn thấy về cái độ mẩy trên lúa này này đây bông này bông này đấy đấy bác ờ, tí nữa mình sẽ ờ, nhổ một khóm lúa để cho bà con xem là là cái tỷ lệ uh, đẻ nhánh ở đây thế nào vâng. và cái uh, cái cái chỗ nó có chỗ đồng đều và nó có có trong trèo không? Đấy. Đậu cái này nhá. Còn khó lắm. Vâng. Mà bác có khi mình bác lại nhổ không được, bác nhổ thấp tay không không nhổ được đâu ạ. Có khi thầy phải nhổ cùng ạ. Không không nhổ được, không nhổ được. Từ từ bác ơi, từ từ nhá, từ từ ạ. Từ từ nhá. Từ từ để con quay, từ từ ạ. Từ từ. Nào hai ba đi ạ. Rồi, kéo khéo gãy cây, kéo gãy cây bác ơi, không cần, không cần. Không cần rũ bùn bác ơi. Nhấc hẳn lên ạ. Vâng. Đây ạ. Đây, một cái hơi <laughs> thích nhỉ. Vâng. Đây là bao vâng. nhiêu giá? Đây. À, vâng, uh, thưa thầy, thầy nhổ con lúa này có khó không ạ? Lặng lắm. Có lặng không? Lặng, lặng lắm. Lặng <laughs> à? Vâng. Đây một khóm lúa dùng uh, phân bón silic. Hai người mới nhổ được. Hai người mới nhổ được này. Đấy. Đây nhá. Một cây lúa này. Đây. Cây lúa to này. Tôi để ngón tay thôi, coi gần bằng ngón tay luôn to gần bằng ngón tay luôn các bạn ạ đây cây lúa này đây cái rảnh của nó đây cái cây này thì đúng bằng ngón tay luôn này to lắm. đây cây này cây này này đây cây đây đây cây này cây to này đấy và bây giờ mình cùng cùng nhau mình đếm rảnh nhá cây đây tôi tôi để ngón tay thôi thì to bằng ngón tay luôn các bạn này đấy và bây giờ mình đếm rảnh này một này hai này ba này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này 8 này 9 này 10 này 11 này 12 này 13 này 14 15, 15 rảnh ạ à. 15 rảnh một cây lúa 15 rảnh đấy mà mà các ờ, bông lại đều nhau bông đều nhau bây giờ mình phải để xuống đất ngồi xuống, ngồi xuống đất vâng khi mà tôi cầm dạ thưa thầy là con cầm cái cổ bông này nó bằng nhau như này thì thầy thấy nó nó cái tỷ lệ để nhánh của nó thế nào thứ nhất là mình đánh giá là một cây lúa này là lúc nãy là mình đến 15 rảnh phải không 15 15 ừ, rảnh à, vâng thưa thầy đánh giá là cái tỷ lệ tỷ, lệ để nhánh của nó thế nào để... Ờ, mình nếu mình cấy có cấy ba rảnh mình cấy có 3 rảnh ừ. mà bây giờ nó 15 rảnh ừ. vâng ba như hai ba ba rảnh đây còn ba rảnh một cây thua vâng thưa bác là bác đánh giá tỷ lệ đẻ nhánh nào nói chung là cây lúa này nó đẻ nhánh rất đều mà nó nó đẻ là rất ờ, khỏe nó gọn khỏe cây lúa à. nó đẻ à đẻ gọn đúng không đều. đẻ rất trung đấy tập trung và đều gốc đây, rất tập trung. vì nó đẻ tập trung cho nên là cái bông nó mới đều nhau, mới chỗ vâng. đều nhau mới ra được đều nhau. Đấy, bông rất là đều mà gốc chi là rất là đẻ sạch sẽ. Đây, từ gốc lên ngọn đây, mình đưa cái máy từ dưới gốc này từ dưới gốc này cũng một cây gì thế vâng cây thế đấy. hôm nay tớ bỏ từ gốc này. này đây nhá cây tớ và tròn với và thông cây có độc tí không cứ thưa mà đấy gốc này gốc sạch sẽ cây to này và thân lúa thì à, bác đánh giá là cái thân lúa này thế nào nó có tươi không ạ tươi rất tươi không tươi. có bị bệnh gì cả tươi và cứng cây lúa cứng cây và bông thì chín rồi nhưng lá vẫn xanh Lá vẫn úa nó gừng rất là đẹp như này Thầy giữ dùng con ạ Thầy giữ dùng con để đây mình khi mình cầm thì tất cả các bông nó đều tụm lại như thế này Thì mình đánh giá là cái tỷ lệ để nhánh tập trung và chỗ đồng đều Nếu mà chỗ không đồng đều ấy thì <clears throat> cây thì chín rồi trong có cái ờ, cây nó lại mới tòi ra xanh Nhưng mà đây là chỗ đồng đều này Đều hết, đây, bằng vâng, đều hết Đấy đây các bạn trông cả một cái dãy sườn đây một cái dải sườn này nó rất là đều dai như này đây bây giờ mình <clears throat> để con ngắt vào bông <clears throat> cây núa thì xanh mà bông ờ, thì lại chín như thế này thì là nó sẽ chỗ đồng đều này đấy chỗ đồng đều bây giờ mình để mình đánh giá cái lá của nó <clears throat> đây thì các bạn là lá thì nó nó cứ đứng dựng thẳng lên à. lá này đây lá nó cứ đứng đứng sừng như này các bạn này Đây mình có bẻ nó cũng không gãy được Đấy mình có bẻ gãy Như này thì thưa thầy là Nếu mưa to gió lớn thì liệu có đổ không ạ? À? Không qua mấy vụ bão vừa rồi vừa không. vừa qua cơn Từ bão số 4 xong đấy. Năm nay là 17 8 vụ à 7 8 năm nhưng chưa bao giờ đổ. Vâng. Nhưng chú ở chùa chưa bao giờ. Vâng. Đấy, nhà người họ đổ nhưng không đổ. Vâng. Thế thì họ cũng chưa cái này chưa được phổ biến rộng. Vâng. Nên nhiều người chưa biết. Chứ nếu mà biết thì họ cấy. Vâng. mà vừa rẻ đúng rồi vừa rẻ vừa lại à, cải tạo đất cải tạo đất này không có sâu đấy nó nó nó có ưu điểm rất tuyệt tốt vâng và ờ, tiền cũng rẻ phân như người ta phân đạm kia một xào mà còn bao nhiêu tiền nên đây không lên giá người từ ngày xưa 75 một một gói 50 cân nhiều tốn tiền được không không có vấn đề gì đâu Bây giờ mình à, nhận xét về cái lá này ạ. Vâng. Đây cổ chữ kia này. Vâng. Ờ, thầy giữ dùng con cây cổ công này. Vâng. Đây, ờ, các bạn à, thấy là cái lá này là nó rất là trong trẻo này. Ở đây ờ, thầy có phải bơm một lần thuốc bảo vệ thực vật nào không ạ? Chưa. Mỗi Thế. năm thì có phải nhưng năm nay không phơi phơi không có phơi. Vâng. Đây này. Đấy, bà con nhìn thấy cái lá này nó rất là trong trẻo mà lá này nó rất là dày. Nếu mà mình sờ vào đây là đứt tay luôn thầy. Giáp. Đấy, nó giáp, nó giáp và nó nó rất là sắc. Vì nó có silic cho nên là cái cạnh lá này nó rất là sắc này. Thầy này, cái lá này nó nhiều lông và nó rất giáp như này thì nó cũng đỡ sâu bệnh hơn ạ. À, nó cũng đỡ sâu bệnh. Năm nay năm nay là Bằng... Vâng. mình à, phun uh, sinic đây này vâng cậu ơi năm nay phun sinic đây này à đấy ạ ông gì ông đi phun, ừ. thầy phun là trộn full cái túi à, bé đấy hả ừ, vâng. vâng. thầy phun cái đấy vào lúc đi thời điểm nào cái nó ra đồng à lúc ra, đồng à vâng. Vâng, vâng, vâng. nó ra đồng cái là thầy phun một túi thì thầy cho mấy bình ạ ba hai bình hai bình một à, một túi thầy cho mấy bình ạ hai bình túi cho hai bình là được rồi lúc đấy là có đồng cái thì vâng. tức là hai bình phải cho hai bình nhưng mà kiểu là mình không ừ, không một một sao một sao một sao dùng một túi ừ. và ra pha với hai bình để phun cho một xào và và bây giờ mình cùng nhau đánh giá về cái tỷ lệ mẩy á um, đây để con ờ, hái một bông ở đây nhé cái chỗ này để mình chụp ảnh để mình cùng nhau nhận xét xem là cái tỷ lệ mẩy ở trên bông thế nào dạ vâng đây ạ đây nhá để tôi hái một bông bất kỳ đấy um, bước tư thầy là khi mình để cái bông lúa mình để trên tay như này thì thầy đánh giá cái tỷ lệ mẩy của nó thế nào lúa nó hạt nhỏ vâng nó hạt thì nó theo giống, giống đấy là do giống hạt nó, hạt nó theo giống giống nó không phải vâng chung mẩy hết này không có lép vâng mẩy lắm sao không có lép vâng rất là mẩy sao không có lép à, thông nó mẩy và nó đẫy hạt hơn là những cái hạt giống bình thường đấy ô hạt này chắc gạo ăn ngon nhỉ vâng, vâng. cái này nó nó chắc gạo nó ngon ngon cơm mà cái dùng silic này là nó cũng rất là ngon cơm ạ vâng vâng đây cái này vâng đây cái hạt của nó trắng cái này vâng à cái gạo nó trắng này gạo trắng này này gạo trắng tinh này đây này khi mà mình cầm cái cái cái ờ, con thưa bác này đây mình cùng nhận xét bác nhé vâng. khi mình mình cầm cái bông lúa lên mà nó nhiều nhánh thế này nó nhiều nhánh này nhánh nó dài này à, nếu mà cấy bằng phân thường thì bông lúa nó có được mẩy và nó có được nhiều nhánh như thế này không ạ nếu như giả sử cấy phân thường thì không thể được như vậy đây nó nhiều nhánh này nó mà nhiều nó nhánh rất đều mà nó, nó mẩy vâng nó mẩy đây đấy thì càng ra là nó còn một ít nữa sắp chín nữa rồi cái chỗ này là nó vâng nó chưa được nó cũng phải vài hôm nữa thì là lúc nếu thầy vâng thầy để đâu nắng lên là nó sẽ chín hết đây nó mẩy đến tận ngọn của ngọn bông này nó mẩy này đây này gần như nó không có hạt nếp này đây, nó không có hạt nếp này nó chỉ có đôi hạt nói chung là không đáng kể thôi bây giờ nắng là đẹp với cậu đây vâng nó không đáng bây giờ kể nắng là nó không bị không phải nào không nắng thì nó sẽ vâng. bị đây lúa nhiều nơi là bị đổ nhiều lắm thầy ạ nhưng mà đây lúa không đổ và thầy bón như này là tốt vừa không tốt quá năm nay không đây. dám thêm đấy cậu năm nay định mang hai cân kali mới gì thêm đấy nhưng mà không cho đây cái lá của nó này ừ. lá nêu đây thầy sờ này dặm lắm ừ. dặm lắm không cẩn thận đứt tay luôn đây, cái lá này nó sắc vâng nó sắc bác ạ vâng, vâng, vâng nó sắc đấy vâng. cúng lá này nó mới sắc nếu vâng. như là sử mà cái lúa mà nó mềm lá là nó không sắc là cái độ của nó nhũn cây đây là ở ở dưới ruộng hay trông như là lưỡi trông lưỡi mát lên trên này ông trượng cũng như này này họ cứ ngồi nhà thầy tâm bón cái gì mà tốt tất cả mọi người không bón nót mỗi mình được bón nót Đấy cậu thấy không tháng năm mẹ thầm bón nó, bón nó rất triệt tội nó khi mà hạt này nó lở còn cây lúa nó bén cái là nó đã có chất rồi thế nhưng mà các vị đến lúc nó bén rồi mà các vị giờ mới bổ thì bao giờ có chất nó lên đúng rồi đấy cho nên là mình không nghe ai hết mình vâng. vẫn cứ làm mình bình bình vâng. Nó phải từ vào thầy để sau không có sau gì để trước đấy vâng. ý gì như vậy à, thưa thầy là mỗi năm mà chưa có silic thì ờ, một khóm này nó được ờ, lắc nè nè được bao nhiêu cây cái, cái mở khóm thì không không để ý vâng. không xem ấy nhưng mà để là lúa thì nó không nó hay đổ nó hay đổ hay đổ hoặc là nó sẽ cây nó sẽ không cứng Vâng, chắc chắn là như vậy. Và năng suất trước thì thường không, không mà lúc trước ra. xưa chưa có mà silic ấy thì Từ thầy thường có. thường độ được độ các thầy trăm thì được độ bao nhiêu tiêu một xào? Ờ, bao nhiêu kg? Trước À? Chỉ hơn xào hơn tạ. Mùa chỉ có độ tạ thôi. Mùa thì thế thôi á à? ừ, ở đây ở đây trước là cái chăm sóc ừ, lúa là không có kỹ thuật kém ừ, thế, thì kém quá nhỉ thế bây giờ là có silic này thì bây giờ mình được hai tạ rưỡi đến hai tạ bảy thì thì chắc là gần gấp đôi của năm năm trước nhỉ vâng, à, mùa mùa năm gần bằng đôi của năm trước ai cũng tốt này vâng. nhìn chung là vụ mùa này thì cũng mặc dù là thời tiết nó đây cái lúa cái lúa của của của của thầy so với cái lúa bên cạnh ấy người ta không dùng phân của mình ấy là lúa mình lá úa là gừng nó cứ đứng thẳng lên kia là sợ như là như lá nó bị cháy rồi phải không Để kém á tí nữa mình sang đấy mình đối chứng một cái vâng vâng um, bây giờ là mình để mình xách cái lúa nhé bác xách hộ em phụ phân rồi này cậu gạo này gạo hạt trắng cái này gạo trắng ngon lắm mà cái này hồi nọ là cái lúa kia có 65 mà gạo này vâng. à, hạt, vâng. hạt, hạt trắng cái này hạt trắng cái gì hạt trắng đấy 80 vâng. là này. 100 là tiền này. Này, tiền hàm trắng tinh này. À một điến à? Vâng. À, à bác có nói là à, cái lúa mà dùng phân bón thông thường thì ừ, gạo bán ra chỉ được à, bao nhiêu? Được có 65. 65 đấy. Tỷ lệ gạo gì vậy À tỷ lệ gạo chứ. Tỷ lệ lúa đấy, lúa đấy, còn Để gạo xay. thì tại vì nhà nông cũng không bán mà cũng không đông thì có là anh em cứ bán vậy Vâng. Tức là cái nếu mà vậy thì cái tỷ lệ gạo này nó phải được 7 gặt 70, 70 trở lên 70 phải trở lên Ô, vừa rồi mình vừa vâng. vừa vừa sạ đây cứ một tạ à, hai tạ thì được ờ, tạ tư vâng. toàn 70 hai, thôi hai tạ rồi đấy đúng vâng. rồi nhưng 70. mà nếu mà dùng vân thường thì nó chỉ tỷ lệ nó chỉ 65 được tạ ba thôi 70 này chắc chắn bao giờ cũng còn đây, đây, đây, đây, đây, nếu như mà cấy thông thường thì một khóm lúa thường thường nó đẻ nhánh được bao nhiêu nhánh bác? Thông thường lúa thông thường thì chỉ đến 10 đến 11 nhánh là tối đa đó. Vâng, thế mà đây mình tới 15 giải vâng. thì nó như vậy là nó sẽ gấp rưỡi so với dùng phân thường. Bây giờ mình có thể sang bên này, ừ. đồ này cứ để đây bác. Cứ để để, để đi thu sang để cứ đi cầm đi, cầm đi luôn. Xong rồi là ra chứ. Ừ. Chỗ này. thưa các bạn là đây là lúa của nhà chùa của thầy Triệu Tâm ở chùa Hoàng Ba đấy. đấy. Mình nhìn hai cái bờ này khác hẳn nhau luôn. Cái này một giải lúa này. Đây. Một giải lúa này. Đấy như bên này này nơ thơ này. Nơ thơ mà sâu bệnh nhiều này. Đấy. Bây giờ thầy ơi, thầy làm ơn thầy vạch hộ con cái thân này để xem là lúa dùng silic nó có sâu bệnh không. Xong để mình đối chứng bên cạnh. Đây, đây. có sâu. Có rất to các bạn này. Ôi con này có phải 20 mươi ổi này. Bắt tôi xem nhá một hai ba đếm chậm thế ạ thầy bốn thầy đếm chậm thế một nhá hai nhá ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đây này mười một mười hai mười ba mười bốn mười bốn mười năm mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín lạnh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 15 này 16 này, 17 này, 18 này, 19 19 rảnh 19 Ôi ôi mẹ à, Con được 19 Đây Thôi, thế là... Đây các bạn, à, bà con có thể xem là Đây này Đây này, cây lúa nó rất to và nó rất là sạch sẽ này Nó không có một tí sâu bệnh nào đây, từ gốc đến ngọn nhé Cả, cả cây này thì cũng không kém đâu ạ Cây này cũng không kém đâu Nó nó đều Đây này Bây giờ cầm hai cây lúa Đấy Không, từ từ đây đây cầm cầm một cây lúa này nó tụ một nắm bông như thế này một nắm bông như này thế này một cây lúa khi phải đánh ngã ba cây thế ừ. đấy thế bây giờ mình mới đối chứng một cây này nó phải đánh ngã ba bông ba cây khác ba cây khác bây giờ mình đối chứng sang bên cạnh đây chỉ cách nhau một ờ, cái bờ thôi một cái bờ thôi một bà con nhé cạnh này thì áp vào thầy thì nhất phát là cũng ăn được đây thành cây to to các bạn ơi đây đây dịch ra một tí vâng đúng rồi đây dịch ra một tí đây đây thì đây là một giống lúa này giống lúa tám ừ. vâng đồng lúa này là của hàng xóm đấy không dùng phân xịt đấy thì mình cứ so cái giải bờ bên kia ừ. sang giải bờ bên này bây giờ đây thầy thầy thầy thầy nếm nếm một con to nữa này cây to này mình nhổ hẳn một cây đi nhổ hẳn cái này vâng nhổ hẳn cây đi nào quý đáng chỗ này đẹp cái này mình nghiên cứu tình hai góc một này đây nói lắm nó, nó cũng cứ đám chỗ này là đáp thầy đẹp chứ còn đây rồi vâng, cái này này đầu vâng, cái này này thì nó vâng đây là cái một khóm này này đây Vĩnh Hai và khó một Đây, đấy, mình ra gần giữa mình đổ đi À, cái này đổ dễ lắm Đấy, rồi, rồi Rồi, trông cái kia này, trông này Đúng thật, trông cái này một trời một vực này Đây một trời một vực này, đây bà con đấy. thấy đây Đây lúa của thầy đây Đây dùng silic đây, còn lúa này không dùng đây Cây thì cũng ờ, cái to đấy chứ bác Hôm nay có vẻ to đấy bông ờ, điện bông thụt Bông ngắn lắm Bông ngắn thụt Đây nhá Quay từ gốc đến ngọn đi mày quay để ý quay từ gốc đến ngọn đi đây đấy thân này to này sạch sẽ này thân to sạch sẽ này đấy, còn... thân này sâu này bây giờ có khi mình phải để hống đất thì mới thế sâu, à, vâng, đây đây nhá bên này đây đây đứng nuôi ra đẹo đây bông thì thụt ngắn tí còn bên này này chiếu hạt như thế này mà lá bên này thẳng đứng còn cái lai là sâu bệnh này ra thầy để con đếm cái này đây để tôi đếm cho con nhé có cây thì có vẻ có một vẹn to đây một hai này, này ba này. này vâng bốn này năm này năm này cái nhóm này là cây này là sáu này Điểm hết là xanh vâng sáu này bảy này cây này vui vui hiệu được được tí này bảy này tám này tám này chín này mười này mười một mười hai rảnh mười hai rảnh nhưng mà cái cây cây nó đã, đã gãy gục rồi này cái gãy cục như thế này nó xuống nước là hỏng rồi này mà lá này cái khóm như mấy ai rảnh nhưng mà cái này nó như này là không được thu này nó sẽ lép đường này đây những cây cây không bé tí đây nó lép đường đấy chỗ này năm nay không được vâng rất là xấu nhá đây bà con nhìn thấy này bông thì ngắn tao tao này kể cả đây bông cái đấy bông cái đấy cũng ngắn tao tao chỉ bằng lửa bông của mình thôi mà mọc mầm nhiều lắm đấy mọc mầm hết rồi này của nhà nó mọc mầm hết của mình thì cũng có đôi hạt mọc cũng không đáng kể thì cái phân silic này nó làm cho cái vỏ trấu nó dày hơn đấy và nó vỏ trấu nó đàn hồi tốt hơn cho nên là nó không bị tất cả không ai gì kể cả phật tử nhà mình bảo cũng không nghe cứ con đây. xong con gieo sau đâu ạ vâng. đây nhá ba cái bông như thế này thì bà thầy bảo ba bông này mới bằng một bông của mình à, không thể bằng một bông được bác ạ à. bác này không bằng được đây ba cái bông như này đây vâng, bông của mình nó to thế này nhưng mà đây này đây này bông mình to thế này mà đây ba bông chưa đánh ngã được một bông của mình đây đây ba bông đây và vùng tụ lại không bằng một bông của mình mà tình hình sâu bệnh lại rất nhiều tí nữa để mình vạch ra nhé đấy và đây là khóm ở ngoài đấy mình ở khóm ngoài đấy đây cái cây này là gần như hết sâu bệnh cây này là sâu bệnh là không có gì này không còn cây gì không còn cái gì này đây để máy quay nuôi ở đây nhé để tôi vạch lúa ra đây bên này cũng cây thưa chứ thầy bên này cây thưa hơn nhà mình để vâng đây này cây nó úa hết rồi này đây này sâu bệnh cây úa đấy úa gốc úa hết úa gốc hết rồi đây còn những cái bông này bông như thế này thì ăn gì không bông này là bông ờ, bị đau ôn này đây là nó đấy. chỗ mới đẻ không đấy đều đấy trong là to kia mà chẳng đấy đây là nó mới sinh ra như thế rõ ràng là cây lúa cũng to này thầy này nhưng mà bông nó không ra gì thế còn của mình đây một trời một vực này đây bông thì chín rũ ra bông thì bông này chín rũ ra rồi nhé gãy xuống nhé còn bông thì lại xanh nè lại chưa đây vừa một chỗ thoát này thì nó không thế này là để nhánh như nào bác nó để không tập trung và nó chỗ thế nào nó chỗ thì không đồng đều không đồng đều vâng. cây thì rỗ trước cây rỗ sau đấy còn bên này của mình chín đồng để nhánh tập trung chỗ đồng đều cho nên là 10 bông như nhau cả 10 mình cầm một cái nó bằng của bông như này thì mình đánh giá là 10 bông như nhau cả 10 mà cái lá của mình nó cứ dựng đứng lên mình cứ bẻ nó cũng không gãy thể cho nên là nó cứng lá mưa to gió lớn nó không đổ đây đây rõ ràng là một minh chứng nhé mà hai nhà chỉ cách nhau mỗi một cái bờ thì máy quay bây giờ mình có thể quay một lượt đây này nhìn cái bông vải lơ thơ vải này rất là lơ thơ này bên trong à vâng của mình kìa máy quay ngược lại đi ạ sau khi quay của mình xong thì quay ngược lại đi ạ đấy các bạn đấy của đây của sang bên này, này là của à, của thầy đây của thầy diệu tâm đây của chùa đây đấy đẹp không nhiều người cứ bảo chùa người ta phù hộ <laughs> bây giờ ai họ cứ bảo Ờ, ở vâng. bên sông thượng có cũng hết thay cái tầm lười mà sông núi tốt thế nhiều người tần bỏ mình đấy mình cười vâng đấy, chỉ có cái này thôi phải tầm ạ mà mình bảo người nhà mình họ không nghe thì cũng thôi đấy còn lại bên này đây lại cho các bạn xem lại đây nhà bên đây. này là lưa thơ đây lưa thơ đây, đây. đấy giải bông đây lưa thơ gần như là chả có bông mấy thành nhỉ mà đấy. nhìn ruộng lúa thì có vẻ cũng là được và thưa thầy là những cái lá nó uốn như thế kia thì thưa bác là những cái lá là nó thế nào uốn nhẹ cần lắm nhẹ cân à vâng nó chỉ tốt nó chỉ tốt cây thôi vâng. còn bông thì ít trông lá đấy có biểu hiện đang ờ, bị cháy lá sâu bệnh đấy sâu bệnh mà ở đây thì cũng phun rồi đấy cũng phun rồi thầy thế à thầy biết họ phun mấy lần ờ, tức là Đây. hôm khi mình cấy họ cũng phun rác ở dưới gốc à, Đây, cả hai ốc. hai bên một bên này uống là gừng một bên thì, thì bắt ốc vâng, vâng. các bạn trông này dễ vâng, vâng à, với cái lúa mà dùng phân xinic ừ, thầy đã dùng trong nhiều năm qua và đã tốt như này rồi thì thầy có khuyến cáo gì với bà con bảo là các phật tử thôi vâng. bà con là phật tử nên rồng bên này cho gì thì cũng một số phật tử cũng cấy họ cũng tốt vâng đang vâng. xuất mà ừ. Vâng. tất cả bên xóm thượng họ cũng đấy họ cấy họ thi tổ họ đỏ đảm bảo 100% phần trăm nên mình bảo họ không nghe họ cứ tưởng gì mà rẻ họ vâng đúng rồi cái này có 15 nghìn một cân thì nó rất rẻ một lúa lại đẹp đấy thì tức là cái chung uh, phân ờ, chung, chung vi lượng ừ, chung vi lượng thì nó cải tạo đất đúng không vâng nó vừa cải, cải tạo đất, đất nó làm cho không có sâu bọ vâng. cho nên là mình bảo là và ờ, cái này mình cho cả vào ao vào giếng ăn cỡ ăn nước được nó không ảnh hưởng không có vâng. độc hại mình Đấy. nếu mà mình ờ, đưa vào để xử lý ao hồ thì nó cũng ừ. làm sạch nước sạch nước mà vâng, Trong ai nhà cá đấy ở vâng. nhà bà bà chị nhà bà ấy lấy hàng chục gói rồi bà vứt ao là cá từ ngày cá không chết rồi vâng à thế từ ngày đó là cá không chết à uống ừ, nhà nhà bà gì à? bà héo ấy bà uống ừ, bà uống ừ, tức là họ dùng cái túi phân to này nhà bà thoa cũng lấy cả nhà bà thập cũng lấy dùng vâng. phân to họ rắc họ rắc vào ao ừ, thì riêng, cá không bị chết giếng nhà mình vậy thì vâng. từ ngày rắc không chết và cá nó và ừ. nước nó rất là trong trong nhất vâng. đúng quan điểm cá thì lại nó xử lý về nước và sạch. nó sạch bệnh rất là tốt ạ thế cho nên là mình dùng rồi thì mình cứ việc làm còn họ chưa dùng thì họ cứ cho thật nhiều đạm nhiều vừa tốn tiền vừa tốn tiền mà vừa không năng suất đúng rồi mình thì cứ bảo năm nay các vị không dòng lúa tôi không có hạt các vị chết bố với tôi cho ít <laughs> cho ít đi năm nay ít thật nhưng mà các vị thua thầy không mùa nó hay đổ năm vâng. nay tiết kiệm nhiều hơn đấy bón như vậy là nếu vừa... mà bình quân như như lúc nãy trả lời là so tất cả các vụ nhưng mà riêng vụ này là chỉ có 8 cân xin lích thôi 10 cân 10 cân 10, 10 cân, xin lích ừ. 3 cân đạm và hai cân kali không như vụ này là không có đủ thấy đâu và đã tốt thế tốn phân hơn. vâng còn vụ các vụ trước thì là vụ trước thì thầy bón nhiều hơn nữa đúng không thì bón thế vụ trước thầy có bón nhiều hơn nữa có hay là chỉ bón vậy thôi xin Sinic thì năm nào cũng chỉ 5 đến 10 10 10 vâng. 10 5 đến 10 cân cho một sao vâng, cân cho một sao vâng, Nhưng mà bón như vậy, bón như thế này là vừa thế. Vâng. Mình à, trở lại cái chỗ bên ruộng mình tí đi ạ. có đẹp không vừa đẹp vừa vừa đỡ đỡ tiền xà phòng mà đi đâu phần đợi độ hội nhá ông sĩ quy rồi mặc quần áo cũng mở gì không sợ gì hết vâng ờ, thưa bác là với cái ruộng lúa mà dùng phân xịt này thì bác nhận xét thế nào bác nói một câu ngắn gọn thôi ạ nói chung là dùng cái phân này thì thấy cây lúa đẻ rất gọn và gỗ rất đều bông mà chắc không mấy bảy mà lá thì đứng cứng à, lá đứng cứng vâng. vâng và nhìn cái ruộng lúa thì nó nó toàn bông là bông vâng. toàn bông đây bà con này toàn bông bông rất là đẹp như này đấy và vâng. um, qua đây thì à, thầy muốn nói với bà con như nào về các uh, Vâng, Phật tử với cái Phật tử với nhân dân sống chung là chưa biết nói xa nhưng mà các vị nên dùng cái này để chùa dùng nhiều năm rồi phân đều đều lúa đều tốt đều năng suất vâng và không có bệnh mà đỡ đỡ với ờ, ăn uống đỡ bị độc độc hại vâng à, vâng à, gạo mà gạo của những cái cái, cái, cái lúa mà dùng silic này thì nó có ngon không ạ? ra coi như đều đều không có đớn vâng. đều hạt lắm mà vâng. được coi từ ít nhất cũng phải một tạ được 70 cân trở lên cân gạo vâng thế, hôm qua sát đấy chưa đến đến đến một tạ đâu mà được mỗi mỗi bao 40 cân có bao chưa được 40 cân vâng. mà cũng được hai tạ tám yeah. đấy 40 ừ, cân đấy bốn vâng. tạ ấy. Vâng. còn hơn 70, trên 70. Ừ. Được đạt tỷ lệ phần trăm là trên 70 trên 70 trăm một. Nhưng mà lúa mà dùng phân thường thì tỷ lệ gạo được bao nhiêu? Không biết, chắc đấy cái đấy họ chắc họ chỉ sống được. Vâng, sống nhầm 60. 65, 60, 65, 67 được cùng thôi. Nó gãy gạo. Không mà nó gãy gạo, đây không gãy. Nhưng mà dùng đấy. cái này là hạt tốc nó đẫy hơn. Hạt gạo đẹp lắm thì vậy xem 10 hạt nhau cả 10. Vâng. Hôm ngoài thấy ờ, đấy bây giờ hôm nay sát hết cái ngô cũng cũ thơm. Vâng. Vâng. Ăn thơm ngon qua bài tròn. điện là 0397 155 354 Đấy, uh, chùa hàng Bà Thinh Minh Diệu Tâm Đấy, mình ờ. nhớ là cái số điện thoại là 0397 155 354 uh, chùa hàng Bà xóm Trung xã Thanh Lợi huyện Khánh Thịnh Bình nói chung ở dưới Ninh và một số các nơi họ lấy họ trồng rau rất là tốt và họ giờ cũng lấy thường xuyên vâng Đấy. rau rồi cây ăn quả đều tốt ừ, cây ăn vâng. quả cái gì cũng tốt vâng cho nên xanh cây nó không có sâu đấy như tí nữa các vị về xem nhà chùa quay cái vườn nhà chùa trồng mà người ta bỏ hoang thấy tí bà tâm vâng thích lắm thì um, nếu ờ, thầy tâm ở đây không phải là đại lý mà nếu như bà con nào muốn mua phân thì thầy sẽ lấy hộ bởi vì thầy tâm thì cũng là người nhà của ờ, tôi cho nên là um, thầy tâm sẽ lấy hộ bà con để bà và thầy tâm với một mong muốn là muốn Mọi mang một cái phân tốt một cái phân bón silic trung lượng silic này Ờ, mang để về ờ, giới thiệu cho những bà con ở Linh Bình, đặc biệt là ở huyện Khánh Lợi, ở huyện Yên Khánh, xã Khánh Lợi, ừ, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh để bà con ờ, được biết đến một cái dòng sản phẩm phân hữu ích tốt cho cái đặc biệt là cây lúa, nó chống đổ ngã tuyệt đối ừ. và nó cho một cái tỷ lệ mẩy nó đạt tới 95 97% và nó hạn nó tăng sức đề kháng cho cây cho nên hạn chế sâu bệnh rất là tốt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 để làm sao mà người dân trồng lúa không còn tình trạng đổ ngã và để cho một cái năng suất cao cũng như là hạn chế sâu bệnh ừ, và giảm những cái độc hại cho người dân và cuối cùng thì ờ, vâng nam mô di đà đến với mọi người dân để mọi người dân hiểu về Phật pháp đi theo Phật và làm nhiều điều thiện điều tốt nữa và xin ờ, vâng ờ, thầy trò mình cùng chào khán giả xin chào bà con và hẹn gặp lại